Ok, xin chào bạn trên channel mình nha, mình là Jackie đây. Hôm nay mình sẽ làm cái video mà theo mình trên Youtube mình chưa có ai làm bao giờ chính là mình sẽ làm top chat quỷ bị có thể bị dính bản quyền nhất trong luxroot Thì uh, đầu tiên trái quỷ đầu tiên mình sẽ nói chắc chắn chính là trái Ủa ừ. quỷ mình có thể nói nhiều nhất là trái điều khiển, trái control thì ờ, mình không có hình ảnh của cái control và mình cũng không nào nên mình chỉ có thể mình tài khoản mình di chuyển gì thứ nói với bạn thôi check control thì mấy bạn đã biết ờ, thì nó sẽ tạo uh, nên mình kiểu một cái vòng room khổng lồ á kiểu một cái vòng tròn khổng lồ màu xanh dương thì nó giống nó cực kỳ giống theo nguyên tắc của One Piece ví dụ như cái phần uh, cái chiêu ít của chúng mình có thể cắt có thể cắt và ném vật thể chỗ khác thì nó cũng theo nguyên tắc One Piece luôn và đồng vậy các đồng thời như chiêu C là echo Knife thì nó nó nó cũng khá giống ở trong One Piece cái chiêu mà Lo đã dùng để cắt ông Trevor nào ừ và chiêu V thì nó như Gamma Rush thì nó giống như Gamma Knife luôn đó ok chế đầu tiên mình sẽ nói cái này không phải là chế về xếp thứ tự nha theo của mình thôi ok ok giờ trái tiếp theo mình có thể sẽ nói đến đó chính là trái hmm. mình đã quên rồi à, dẹp đến mất dẹp đến mất đây mình quay lại mới nhớ được thánh ê từ từ à Gây đam ít đam cho spiky đền cái rồi vậy ok giờ mình sẽ quay tiếp nha nãy giờ tự nhiên phí giây phút rồi này là mình top trái quỷ mình không biết là top bao nhiêu nha top được tới nhiêu thì tới đến đấy ok rồi sau trái control ấy, thì mình nghĩ trái tiếp theo có thể bị nhất chính là trái có thể là pole nè có thể là trái pole nè có thể nhưng mà vô thì mình thấy nó cũng có thể bị dính bản quyền hoàn toàn luôn vì mấy bạn hệ thấy thì cái chiêu nó đều rất giống nhau nhưng mà do ít người sử dụng nên nên người ta ít khi để ý nó thì có thể chưa bị dính bản quyền Rumble thì cũng không hẳn vì cái vì chúng ta chưa thấy những chi thứ tỉnh của nó hoàn toàn cả và mấy cái chiêu kia kia thì đều là mình làm thôi ừ cái đầu tiên mình nói là chất control á trái tiếp theo mình nói có thể nhất là trái cũng có thể nhất là trái dragon luôn nhưng mà dragon ấy thì tỷ lệ bị dính bản quyền nó sẽ ít hơn rất nhiều trái dragon nha mà mấy bạn đi ờ, tại sao biết trái dragon bị dính bản quyền không thứ nhất là cái skill của nó biến thành cho người biến thành một con rồng khổng lồ có thể sức mạnh uh, mạnh mẽ khả năng phun lửa gì thứ nhưng mà kiểu như cái skill nó thiếu đi nha nhưng mà cái skill cũng liên quan đến lửa và cũng giống như những giống như những skill trong nguyên tắc mà Kaido sử dụng trong One Piece nhưng mà vì nhưng mà nó là thiếu một số cái chuyên nguyên tố khác như gió và sét nên mình thấy trái nên trái quỷ nó nó cũng có thể sẽ bị dính bản quyền nhưng tỷ lệ thấp hơn rất nhiều và trái tiếp theo chắc chắn mình phải nói đến chính là trái leo báo trái uh, báo đây trái báo này thì đúng rồi nó là trái quỷ mới là thêm gần đây và nó là trái uh, ờ, nekomi model leopard của Lock Lucy thì uh, mình không có hình cho các bạn xem thôi nhưng mà thật ra hình dạng leopard, leopard của nó skill của nó đồng thời khá giống uh, trong One Piece luôn nè mấy bạn thấy giống trong One Piece không mấy bạn thử ờ, bằng một cái hình ở trong One Piece ra và xem thử thế này có giống không nó rất là giống leopard nó rất là giống nó rất là giống nó tỷ lệ của nó rất là giống trong One Piece nên uh, ờ, yeah, nó là một trong nên mình sẽ xếp là một trong những chán bị có thể bị dính bản quyền nhất trong One Piece nha trong One Piece ở trong đó phố mà có thể bị dính bản quyền nhất trong One Piece một sơ ờ, và cái theo mình cái này theo cảm nhận riêng của mình ra mấy bạn ờ, đừng có chửi mình gì cả này theo cảm nhận riêng thôi và video này mục đích là cho bạn xem vui giải trí thôi nha đừng chửi mà mày chửi mình cũng không chấp đâu và chế tiếp theo mình sẽ nói đến chính là theo mình là trái bóng tối trái đắt nha bạn nhưng mà ý là đắt v 1 với chứ phải v 2 nha mình sẽ nói trái tiếp theo mình nói đến là chính là trái dark mà dark v 1 chứ không phải v 2 nha v 2 thì thức tỉnh chỉ nó thức tỉnh và nó rất khác nên đó đó R1 vì trái đó R1 với mấy bạn thấy biết skill của nó khá là giống cho bên Piece kiểu nó có khả năng hút tạo ra bóng tối để hút kẻ thù vào và phóng ra những luồng chiêu bóng tối nhưng mà theo mình thấy hình như do rất ít người sử dụng trái đó V1 người ta thường dùng xài V2 để mà BB thôi nên uh, trái đất uh, có thể tầm khoảng hàng tháng hàng năm nữa nó mới bị dính bản quyền trái bóng tối nha bạn nhưng mà nãy giờ mình không nhớ mình nói bao nhiêu trái quỷ luôn rồi trời từ từ mình sẽ nhớ lại từ từ xíu là mình quên rồi đầu tiên mình nói control rồi xong á rồi control dragon control một hai ba bốn bốn nam ok nam trái này nha tôi phải đánh dấu cái rồi trái tiếp theo mình có thể sẽ nói đến luôn chứ là <coughs> trọng ờ, trái, trái, trái trọng lực nha trái trọng lực có cũng có thể giúp mãn quyền thôi nhưng mà vì nhưng mà cực kỳ ít mấy bạn có thể sẽ nói là sao mình không đề cập tới trái Venom đi vì Venom nó khác trong phim rất nhiều rồi mình sẽ nói về Charity nha thì Charity cái skin nó cũng hoàn toàn cực giống trong One Piece cái skin nó đều liên quan đến trọng lực để lùi thứ ví dụ như skill ít của trái Gravity uh, thì nó giống như chiêu chiêu của Fujitora đã thể hiện để đến những tên lính của Doflamingo ở trong của quán uh, các bạn vậy ừ. và đồng thời nó cũng có skill lô thiên thạch vào gì thứ luôn nhưng mà theo mình đã tỷ lệ charity á nó ít rất ít, người xài nên tỷ nên nó bị dính bản quyền là cực thấp cực kỳ thấp nha ok là cực kỳ thấp thôi và theo mình nữa là check flame flame nè check thứ bảy đi à, mình không té năm nếu mà review mình phải ăn trái quỷ cho review cho bạn nha mình sợ mua về hà mà không muốn đổi tiếp theo là chắc flame nhá với á thêm mấy bạn ngày xưa chắc skill nó cũng không hoàn toàn là giống cho one piece đâu nhưng giờ admin đã sửa lại nó rất là nhiều rồi skill nó đã trở nên rất là giống mấy bạn không mà thấy không giống với mấy bạn có thể thử ăn trái vô đi hai thức tỉnh nó lên luôn đi và mấy bạn sẽ thấy chiêu nó giống cỡ nào đó chiêu ờ, thì nó tạo quả cầu nó khổng lồ thì giống trong phim mà hay cái chiêu xét của nó kia tạo như thêm mấy cái đốm sáng ấy nhưng mà giờ nó đổi thành một xanh dương rồi nên có thể sẽ bị ít dính bản quyền nhiều hơn ừ nó sẽ bị ít bị dính bản quyền trái thứ bảy rồi nha top bảy hay tám bảy tám trái <coughs> tiếp theo mình cũng có thể nói tới luôn chính là trái chấn động về theo nguyên tắc của One Piece rồi về Rockwood luôn thì trái chế động thì Admiral Rockford đã làm nó cực kỳ giống trong phim mấy bạn có thể sử, sử dụng những người sạch sử dụng chế quét chắc chắn sẽ biết ví dụ như GZ của nó đầu tiên là đấm đấm động đó chiêu ít của nó thì uh, hai tay đó cái xong với chiêu C của nó chiêu ít của nó thì có thể tung một đấm đó động đất bay ra xa chiêu C thì đấm hai tay động đất xong chiêu V thì bật sóng thần mấy cái chiêu đó trong One Piece hoàn toàn theo nguyên tắc và hoàn toàn có mấy trái nó trong One Piece hoàn toàn có theo nguyên tắc trong One Piece hoàn toàn có những trái đó trong One Piece hoàn hoàn hoàn toàn có những cái chiêu của trái quét nha à nên mình thêm mình trái quét là mà trong cũng có thể là một trong trái quyền bị có thể bị dính bản quyền của, của cả One Piece Ok, giờ mình sẽ nghỉ video nha vì thời lượng có hạn. Chai lửa là chai thứ bảy rồi. Thì tức là top 8 trái nha. Top 8 trái nữa mà. À mình cũng sẽ nói thêm trái thứ 9 luôn. Ờ à, top 8 trái rồi nha. Bye bye. Và xem xem với bạn hãy cho mình subscribe và nhấn cái chuông nha. Bye bye.